Xin chào tất cả anh em Hôm nay ờ, tôi xin ờ, giới thiệu với anh em về cái ờ, bộ hột tài xỉu Nó là một cái sản phẩm độc quyền ở bên cơ sở chúng tôi à, Tại sao tôi nói là sản phẩm độc quyền Bởi vì đây nó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc Và cái tên của nó cũng xuất phát là do cái bộ hột này Bây giờ tôi sẽ giải thích cho tất cả anh em cũng như là bà con Tại sao cái tên nó là như thế Đây nó là cái bộ hột trợ này hoàn toàn bình thường hột nghệ hoa thì cái cạnh tam của nó nó sẽ nằm theo cái đường huyền này đó đường chéo này còn riêng cái bộ hột này của bên tôi thì à, cạnh tam con tam mặt tam nó sẽ nằm chéo có là nó nằm ngược với lại cái hột trợ nó giống như cái dấu sắc nên à, chúng tôi gọi là hột tài xỉu tam sắc còn về cái à, kích thước hoặc là cái cách lắc thì nó cũng rất là đơn giản đây là giới thiệu với tất cả anh em cái hột nó hoàn toàn rất là bóng này thứ nhất nó bóng thứ hai nữa và cái mặt nhất của nó so sánh giữa hai bộ hột mặt nhất của nó của cái bộ hột tam sắc này nó nhỏ hơn cái mặt nhất của cái bộ hột ờ, nghệ hoa thế nên ờ, anh em yên tâm hoàn toàn chống âm chống tiếng bao thầy thợ nghe hột còn ờ, khi cái bộ hột này anh em ờ, cái nguồn gốc của nó là do cơ sở chúng tôi là chuyên làm và giống như là độ hột ấy. không phải là hột 14 hay là hột 15 hay hột 13 bo xuống mà nó là hoàn toàn là hột làm 100% do chính tay ờ, chúng tôi làm ra cái bộ hột này còn bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén khi sử dụng cái bộ hột này chúng ta lắc bình thường lắc đụng nắp hoặc là lắc buông tay cũng được tay ngang cũng lắc được tay à, người nào mới chơi mới biết uh, chơi tài xỉu mới tập lắc mới ôm chén dĩa lắc vẫn có thể lắc được và cái cách lắc thì nó cũng có một chút mẹo nhưng mà nó không cần phải đòi hỏi kỹ thuật quá cao nên chỉ cần có cái bộ hột này anh em hoàn toàn yên tâm về phần thử nắp chén dĩa tôi sẽ thử ở cuối clip để tránh làm mất thời gian của tất cả chúng ta bây giờ nó là đang là ba mặt lục tôi sẽ lắc bình thường để cho nó đi đều chén tài chén xỉu và anh em nào cần tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0902 42 0042 hoặc là anh em cũng có thể kết bạn Zalo với tôi qua số này tôi sẽ tư vấn thêm cho tất cả anh em cũng như bà con đó khi chúng ta lắc bình thường thì hột nó đi rất là đều chén trước là ba con lục bây giờ lắc là xuống số 10 442 bây giờ nó dừng chén xỉu rồi bây giờ lại qua 553 hột thì khi chúng ta lắc bình thường hột đi khá là đều anh em bây giờ nó dừng một chén tài nữa với cái bộ hột này khi lắc thì anh em yên tâm hoàn toàn là nó không bị lủi hột không bị đâm hột nó không bị lủi quá ba chén nếu như trường hợp nó anh em mà lắc chưa quen có thể nó sẽ lủi tầm hai chén thôi nhiều nhất là hai chén còn không đến chén thứ ba nhưng ngược lại đó đây là hai chén này ngược lại thì chúng ta vẫn có thể lắc giữ hột gọi là kéo cầu được đó tôi vừa nói chỉ lùi đến một đến hai chén nhiều nhất là hai chén không đến chén thứ ba đó là khi chúng ta lắc bình thường bây giờ tôi sẽ lắc kéo cầu cho anh em xem kéo cầu xỉu một chén này hai chén này ba chén này bốn chén năm chén 6 chén này, 7 chén này đó, bây giờ nó bị ờ, phản số 11 tôi đang lắc kéo cầu và xỉu được 7 chén nhưng mà nó bị phản số 11 bây giờ tôi lại tiếp tục lắc giữ tài cho anh em coi một chén này 246 345 3 chén này bão tứ 4 chén 5 chén 6 chén đó vừa rồi tôi lắc ờ, kéo được ờ, một cái cầu tài là 6 chén và cầu xỉu là 7 chén bây giờ tôi sẽ thử qua nắp chén dĩa hột cho chúng ta đây về hột anh em này hột thì hoàn toàn rất là trong không có gì cả chén dĩa nắp cũng thế đó nắp này đây là cục hít tôi sẽ dọi thử qua cục hít luôn dĩa không có gì đúng không nắp cũng thế tiếp theo là hột đây chính xác chưa đây nó là cục hít này Đó. và cái điều cuối cùng nó là nước muối chính xác đó anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé